rồi sẽ có video hướng dẫn cũng như là cách xác minh danh tính KYC, cài đặt mã 23 để bảo mật an toàn tốt hơn cho tài khoản chúng ta nha. Ok, xong bạn kéo xuống này. Nhấn vào nút đăng ký sàn Huobi để tiến hành tạo một tài khoản miễn phí nha. Thứ này sẽ là một giao diện như này, các bạn có thể đọc này, đăng ký và nhận 300 đô cộng 20.000 đồng token C3 nha. Ok thì đối với sàn Huobi này, chúng ta có thể đăng ký bằng nick email hoặc số điện thoại nha. Đó, ví dụ đây mình đăng ký bằng email này, thì bạn tiến hành nhập email này, sau đó các bạn tiến hành tạo mật khẩu nha. Các bạn lưu ý nhé, là mật khẩu ở đây phải có tối thiểu ít nhất 84 và không được chỉ có mỗi chữ số thôi nha. Mình khuyên cho thành khuyến khích các bạn là mật khẩu của bạn nên có cả chữ cái in hoa, chữ thường và chữ số cũng như là có ít nhất một ký tự đặc biệt để bảo mật an toàn tốt nhất cho tài khoản của bạn ha. Ok, kế tiếp nữa ở mục mã mời mã thiệu thì bạn nhập cho mình là DHNH4223 nha. Thì bạn nào đăng ký qua lệnh của mình rồi thì bạn sẽ không cần nhập, còn bạn nào chưa có mã mời thì bạn sẽ nhập như thế này cho mình ha. Sau đó các bạn nhớ tích chọn vào tôi đã đọc và đồng ý với thỏa thuận người dùng và chính sách bảo mật ha. Cuối cùng các bạn nhấn vào đăng ký để tiến hành tạo tài khoản Ruby hoàn toàn miễn phí 100 ha. Ok, sau khi nhấn đăng ký xong rồi, tiếp theo các bạn xác nhận tôi phải là người máy này. Thì ở đây mình sẽ chọn các hình phù hợp nha. Cây cọ này, Sau đó nhấn xác minh ha. Ở đây thì các bạn có thể lưu lại mật khẩu này. Rồi bước tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành nhập mã code được gửi về email bạn vừa đăng ký nha. Bạn tiến hành mở email lên này. Email có tiêu đề là xác minh đăng ký này. Các bạn bôi đen này, sau đó sao chép mã code này ha. Rồi quay trở lại này và dán vào đây ha Ok, tiếng này sẽ lên một thông báo là đăng ký thành công. Đó, như vậy là mình đã đăng ký tài khoản Kubi thành công rồi nha. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách để ta xác minh KYC cũng như là cài đặt mã bảo mật 223 nha. Các bạn qua sang góc phải trên cùng này, các bạn nhấn biểu tượng hình người cho mình này. Kế tiếp chọn xác minh danh tính ha. Ok, thì này sẽ một giao diện như này. Bước kế tiếp các bạn nhấn vào bắt đầu xác minh cho mình này. Sau đó ở đây các bạn sẽ tiến hành chọn tài liệu các bạn muốn xác minh nha thì ở đây sẽ có ID card này. ID card nghĩa là sao? Là chứng minh thư hoặc căn cước công dân của bạn đấy. Tiếp theo là các bạn có thể xác minh bằng hộ chiếu hoặc bằng lái xe ha. Rồi đây mình xác minh bằng ID card này và cụ thể ở đây là chứng minh thư nhá Mình sẽ thích chọn vào ID card này, sau đó nhấn vào bắt đầu xác minh ha. Rồi bước kế tiếp các bạn sẽ nhấn vào Start để bắt đầu này. Rồi sau đó đây sẽ có hai lựa chọn nhá Là các bạn có thể xác minh danh tính bằng điện thoại, tức là Continue on Mobile đấy. Hoặc các bạn có thể sử dụng webcam của máy tính nhá Ví dụ đây mình chọn xác minh qua điện thoại nhá. Mình sẽ nhấn vào Continue on Mobile này. Thì bước theo ở đây các bạn sẽ tiến hành mở điện thoại lên và quét mã QR ở đây nha. Các bạn có thể dùng Zalo hoặc ứng dụng quét mã QR nào đó. Quét mã QR này để tiến hành xác minh KYC nha. Ok, sau khi quét mã QR xong rồi thì này sẽ là một giao diện như này. Kế tiếp các bạn nhấn vào Start để bắt đầu tiếp cho mình nha. Ở đây chọn cho phép sử dụng camera này. Thì ở đây mình sẽ tiến hành chụp chứng minh thư của mình nhá. Trước tiên thì mình sẽ chụp mặt trước này. Sau khi chụp xong rồi, các bạn nhấn vào cơm để xác nhận hoàn thành này. Rồi tiếp theo bước thứ hai thì bạn sẽ chụp mặt sau của chứng minh thư nha. Các bạn nhấn vào Start để bắt đầu chụp này. Sau đó kế tiếp nhấn vào cơm để xác nhận hoàn thành nha. Thì sau khi xong minh thành công rồi, thì này sẽ lên trạng thái là đang xác minh nha. Và bạn có thể đọc này là hệ thống sẽ hoàn tất xác minh trong vòng 5 phút nha cũng như là kết quả sẽ được gửi về tin nhắn SMS hoặc là địa chỉ email bạn đăng ký tài khoản nha. Thì trong lúc chờ duyệt ấy thì mình sẽ chia sẻ hướng dẫn bạn cách để chúng ta cài đặt mã bảo mật 2FA nha. Các bạn vẫn bấm vào biểu tượng hình người này, kế tiếp chọn vào tài khoản và bảo mật này. Ok thì đây các bạn sẽ tiến hành bật cả mã xác minh Google Authenticator cũng như là bật xác minh SMS tức là liên kết với số điện thoại cho mình nha. Trước tiên thì mình sẽ bật xác minh GA tức là Google Authenticator này thì bước tiếp theo các bạn sẽ tiến hành tải ứng dụng Google Authenticator rồi sau đó các bạn sẽ dán đoạn mã này và đọc quét mã QR này để tiến hành cài đặt mã 23 trên ứng dụng Google Authenticator trên điện thoại của bạn ha. Ok, sau khi cài đặt ứng dụng Google Authenticator lên trên điện thoại của bạn thành công rồi thì bước theo các bạn sẽ tiến hành nhập 6 chữ số được lấy từ ứng dụng Google Authenticator với lại bạn cài đặt ha. Rồi mình sẽ nhập vào đây này là 062491. Kế tiếp các bạn sẽ nhấn vào gửi để tiến hành cài đặt mã 23 nha. Thì bước theo Hubi yêu cầu chúng ta là xác thực bảo mật bằng cách điền mã xác minh được gửi email bạn đăng ký nha. Bạn nhấn vào nhận mã xác minh này. Sau đó mở email đăng ký lên nha. Đó thì đây chính là mã xác minh của mình. Mình sẽ bôi đen này. Sau đó sao chép ha. Rồi quay trở lại và dán vào đây này. Nhấn xác nhận để xác nhận ha. Ok, thì này sẽ một thông báo là thành công, tức là mình đã cài đặt mã 23 cho tài khoản Hubi của mình thành công rồi nha. Ok, tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành liên kết với số điện thoại để bảo mật an toàn tốt hơn nữa cho tài khoản của chúng ta nhé. Ở mục số điện thoại các bạn nhấn vào liên kết này. Thì ở đây các bạn sẽ nhập số điện thoại vào nha. Các bạn nhớ mục này là chọn cộng 84 cho mình ha. Rồi sau khi nhập số điện thoại xong rồi, các bạn nhấn vào nhận mã xác minh. Rồi sẽ có một mã xác minh được gửi về tin nhắn số điện thoại của bạn. Bạn nhập vào đây và nhấn vào xác nhận ha. Ok thì bước tiếp theo chúng ta lại tiếp tục nhập mã xác minh được gửi về email cũng như là nhập mã gồm 6 chữ số ở trên ứng dụng Google Authenticator nha. Sau nhập xong rồi, các bạn nhấn vào xác nhận này. Ok, thì này sẽ thông báo là liên kết số điện thoại thành công. Như vậy là mình đã cài đặt mã 23 cũng như là liên kết số điện thoại thành công cho tài khoản Ubi của mình nhá. Ok, tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta nhận 300 đô la miễn phí từ sàn Ubi này nha. Các bạn quan sát ở góc trên cùng này, các bạn nhấn vào get 300 đô cộng doc cho mình nha. Ok, thì này sẽ là một thông báo là chúc mừng 20 đô đã được gửi vào tài khoản bạn này. Tức là khi bạn đăng ký tài khoản thành công cũng như là xác minh KYC thành công ấy thì bạn sẽ nhận ngay 20 đô luôn nha. Và 20 đô này thì các bạn sẽ không rút được nha, mà chỉ để làm phí giao dịch thôi nha. Ok, ở đây mình sẽ nhấn vào OK này thì bạn quan sát này ở đây sẽ có thời gian đến ngược nha là 15 ngày đấy nghĩa là sao ạ là trong 15 ngày sau khi bạn đăng ký tài khoản thành công ấy thì bạn tiến hành hoàn thành tất cả các nhiệm vụ ở đây nha để có thể nhận được 300 đô này nào là nhiệm vụ làm 100 đô để nhận một phiếu điểm thưởng 20 đô này hay là giao dịch support 100 đô này cũng nhận được 20 đô ha hay là nạp 2.000 đô vào thì bạn sẽ nhận được 40 đô điểm thưởng này rồi giao dịch spot trên 3.000 đô thì bạn cũng nhận được 40 đô tiền thưởng ha rồi kéo xuống tiếp này thì bạn quan sát này là mời bạn bè các bạn cũng nhận được 10 đô này rồi tạo tài khoản Cloud Wallet để nhận 10 đô nữa nha hay là giao dịch future cũng nhận được 10 đô rồi gửi 200 đô vào Kubi các bạn cũng nhận được 10 đô ha ở đây là 40 đô này cộng thêm ở trên đây là 120 đô này 160 nha rồi cộng thêm 20 đô ở đây là 180 này đó ngoài ra ở đây sẽ có các mốc nha và khi các bạn hoàn thành tất cả các mốc đấy thì tổng giải thưởng ở đây sẽ là 300 đô nha đó ok ngoài ra các bạn có thể đọc các quy định ở đây này cũng như là phần FAQ tức là hỏi và đáp đấy thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như hướng dẫn bạn cách chúng ta đăng ký tạo tài khoản cũng như là xác minh danh tính KYC và cài đặt mã bảo mật IFA cũng như là liên kết số điện thoại cho tài khoản Ruby để nhận ngay 300 đô và 20.000 token SIBA hoàn toàn miễn phí 100 Thì bạn nào thấy video này hay cho bạn ấy, thì ấn tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Hoàng Giang Crypto nhé. Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto. Bye bye. Xin chào.